Quý cô bác tuổi ất tỵ kính mến, hàng trăm triệu người thì có hàng trăm số mệnh khác nhau, không ai giống ai và cũng không ai có thể xin hay là nhường cho ai. Có người giàu sang phú quý vào thời điểm này nhưng lại bần hàn, xui xẻo vào thời điểm khác. Vậy mới nói yếu tố may mắn là vô cùng quan trọng, không ai có thể biết trước được vận may sẽ mỉm cười với mình khi nào. Tuy nhiên, may mắn vốn dĩ được cấu thành từ những cơ hội và quan trọng là chúng ta phải biết và nắm bắt những cơ hội vàng đó để tận dụng và phát huy tối đa triệt để của nó. Trong 6 tháng cuối năm âm lịch năm Quý Mão 2023 tới đây, các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông đã dày công nghiên cứu và đưa ra dự báo rằng đây sẽ là thời điểm bứt phá của quý cô bác tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965 giúp cho bạn mệnh tuổi này làm ăn thắng lớn vạn sự hanh thông, giàu có hơn người, tiền bạc nhắc chật két. Và để biết được số mệnh của mình ra sao, cần làm gì để không bộ lỡ vận may hiếm có này đến với mình thì xin mời quý cô bác tuổi Ất Tỵ cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây nhé tổng quan tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Quý Mão 2023. Người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, trong năm Quý Mão 2023, có thể coi như là một năm vô cùng thuận lợi và suôn sẻ dành cho con giáp này. Năm Quý Mão 2023, người tuổi Ất Tỵ may mắn, không gặp hình hay khắc thái tuế, mọi việc dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn một năm dễ thở, sau khi phải chịu nhiều biến động từ những năm trước đó. Ất Tỵ được chính ấn Ất Mộc tương sinh cho chính quan quý thủy của năm 2023, gọi là cục diện quan ấn tương sinh vô cùng hoàn mỹ. Địa chi Mão Mộc và Tỵ Hỏa cũng có sự tương sinh, nên Ất Tỵ cát càng gặp thêm cát. Ất Tỵ là tuổi đứng thứ 42 trong hệ thống đánh số can chi của người Á Đông. Nó được kết hợp từ thiên can Ất là Mộc Âm và địa chi Tỵ. Theo lục thập hoa giáp, nó xuất hiện trước Bính Ngọ và sau Giáp Thìn. Ất Tỵ với nạp âm hành hỏa, do can Ất thuộc hành Mộc, ghép với chi Tỵ thuộc hành hỏa, mộc sinh nhập hỏa, bằng can sinh chi. Nạp âm và can chi lại tương hợp ngũ hành, thuộc lứa tuổi có căn bản vững chắc, thực lực hơn người, nhiều may mắn, ít gặp trở ngại trên đường đời từ tiền vận cho đến hậu vận. Họ thuộc kiểu người cẩn trọng, làm việc chu đáo, ít khi bị sai lầm, đó là bởi đặc tính của can đất. Tuy nhiên, do ất tỵ là người cẩn trọng, nên tính tình thường đa nghi và thích làm việc riêng rẽ một mình, âm thầm và kín đáo. Vì thế, từ trong ẩn khuất nhìn xa, Họ sẽ thấy được cái hay cái dở của người khác để rút kinh nghiệm, nên khi hành động thường có kết quả dễ thành công. Theo tử vi phương Đông, 6 tháng cuối năm 2023 có thể coi là thời điểm vô cùng thuận lợi và suôn sẻ dành cho người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Trong năm Quý Mão 2023, người tuổi Ất Tỵ may mắn không gặp hình hay khắc thái tuế, mọi việc dần bước vào giai đoạn ổn định, hứa hẹn là khoảng thời gian dễ thở, sau khi phải chịu nhiều biến động ngay từ đầu năm. Ất tỵ có, chính ấn ất mộc tương sinh cho chính quan quý thủy của 6 tháng cuối năm 2023, gọi là cuộc diện quan ấn tương sinh vô cùng hoàn mỹ. Địa chi mão mộc và tỵ hỏa cũng có sự tương sinh, nên tuổi ất tỵ cát càng thêm cát. Về phương diện tài lộc, tài chính của người tuổi ất tỵ nhìn chung được cải thiện hơn trước rất nhiều, không chỉ thu nhập chính tăng lên mà các nguồn thu từ việc kinh doanh nhỏ lẻ, làm thêm cũng tăng lên, giúp bạn cải thiện cuộc sống, tất cả là nhờ vào cát khí của thiên tài. Thứ tài trong năm sẽ là nguồn thu chủ yếu của người tuổi này, nhất là những ai chăm chỉ làm ăn, lúc này hứa hẹn có nhiều nguồn thu nhập đổ về. Cụ thể, từ vi chi tiết từng tháng của người tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965 trong 6 tháng cuối năm 2023. Tử vi tháng 7 âm lịch năm 2023. Xem tử vi tháng 7 âm lịch năm 2023 của tuổi Ất Tỵ được cục diện lục hợp che chở, vận trình tháng này của tuổi Ất Tỵ khá sáng. Tuy rằng cũng có lúc thăng, lúc trầm, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn nằm ở đúng vị trí vốn có của nó, bản mệnh ít phải lao tâm khổ tứ. Công việc trong tháng nhiều sự thuận lợi, dù cường độ nhiều áp lực tinh thần cũng không nhỏ. Được nhị hợp quý nhân nâng đỡ, hầu hết những kế hoạch được tiến hành suôn sẻ, quan hệ xã giao hài hòa, mở ra con đường thăng quan tiến chức. Nhưng làm gì cũng nên, lấy sự ổn định làm trọng, không được nóng vội, kẻo lại hỏng việc. Thời gian này bản mệnh nên dành thời gian, quy hoạch lại một vài hạng mục công việc, lập kế hoạch cụ thể, để không bỏ lỡ thời cơ tốt, chuẩn bị bứt phá cho thời điểm cuối năm. Hãy cứ nhớ là làm việc có đầu, có cuối nỗ lực và kiên trì tới cùng sẽ thành công. Tài lộc cũng đang trên đà khởi sắc, buôn bán làm ăn phát đạt, chi tiêu có phần thoáng hơn, không phải lo nghĩ nhiều. Tuy nhiên, cũng có dấu hiệu biến động tài vận khá mạnh, đầu tư hay kinh doanh đều phải thận trọng, quản lý tài chính chặt chẽ sẽ tránh bị thất thu. Tinh thần phấn khởi là yếu tố quan trọng nhất, dù sức khỏe của tuổi ất tỵ trong tháng khá ổn định, có điều chú ý sử dụng dao, kéo, đồ sắc nhọn, đi đứng thận trọng kẻo gặp họa hình thương trong tháng cô hồn nhé. Xem tử vi tháng 8 âm lịch của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Tháng 8 âm lịch năm 2023 này, nhiều may mắn sẽ tới với người tuổi Tỵ, nếu bạn biết nắm bắt cơ hội, dám thử thách bản thân thì khả năng gặt hái được thành công là rất cao. Về phương diện sự nghiệp, nhờ có tam hợp dẫn đường chỉ lối, bản mệnh nhận ra đâu là thời điểm thích hợp để khẳng định bản thân. Bạn không ngại nêu ý kiến đóng góp cho tập thể, không ngại nhận các nhiệm vụ khó và hoàn thành xuất sắc. Nhờ vậy mà ai cũng phải nhìn nhận bạn bằng ánh mắt khác xưa, bạn đang tự đặt những viên gạch vững chắc cho con đường thăng tiến sau này. Về phương diện tài lộc, những bước phát triển tích cực trong sự nghiệp, đem tới cho người làm công ăn lương một túi tiền rủng rỉnh. Nhờ vào những đóng góp lớn lao cho tập thể, bản bệnh nhận được những khoản thưởng nóng xứng đáng, thậm chí là có người còn được thăng chức, tăng lương. Với người làm ăn kinh doanh, bản bệnh không ngại thử thách bản thân trong lĩnh vực mới, dám làm việc không ai dám làm, nên có cơ hội trở thành người dẫn đầu xu hướng. Tiếc rằng, trong chuyện tình cảm, tử vi tháng 8 âm lịch năm 2023 của tuổi Ất Tỵ cho thấy rằng Đôi khi vợ chồng bạn vẫn còn mâu thuẫn với nhau, có lẽ ai cũng tự cho rằng mình là đúng, nên chẳng hề có ý định lắng nghe người còn lại. Tuy nhiên, mọi sự mâu thuẫn đều có thể hóa giải, nếu bạn biết nhường nhịn đối phương, vợ chồng hơn thua nhau không đem lại ý nghĩa gì, tốt nhất hai người đều cần phải chín bỏ làm 10, bao dung hơn cho nhau. Xem tử vi tháng 9 âm lịch. Đối với người tuổi Ất Tỵ, tháng 9 âm lịch này là một khoảng thời gian khá may mắn, đặc biệt là trên con đường sự nghiệp, bản mệnh chỉ cần cố gắng hết sức phát huy điểm mạnh, hạn chế điểm yếu là sẽ thu được thành quả như mong muốn, khiến mọi người xung quanh đều ngưỡng mộ. Nhờ có Nguyệt lệnh lâm quan che chở, bản mệnh được tiếp xúc với nhiều cơ may hơn hẳn bình thường, lại thêm bản tính cần cù, chăm chỉ chẳng ngại khó, bạn ắt sẽ ghi được dấu ấn tốt đẹp trong lòng lãnh đạo. Thậm chí người mới tiếp xúc với môi trường làm việc mới cũng sẽ được đánh giá cao. Tuy nhiên, bên cạnh việc hăng hái, nhiệt tình, tự chủ trong công việc, thì bạn cũng cần ý thức được bản tính cao ngạo, thích hành xử theo ý muốn của mình. Mặt tính cách đó có thể khiến người khác xa lánh, không muốn hợp tác với bạn và khiến bạn đắc tội với kẻ xấu lúc nào không hay. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm 2023 của tuổi Ất Tỵ. Tình hình tài chính có dấu hiệu cải thiện nhất định, dưới sự trợ giúp của các tinh, bạn có thể tìm được một vài mối đầu tư triển vọng. Tuy nhiên, trước khi đổ tiền vào bất cứ việc gì, bản bệnh cần phải lên kế hoạch chi tiết rõ ràng, chứ nên hành động nông nổi theo cảm tính, bởi bạn sẽ chưa thể lường trước được hết những khó khăn mà mình sẽ phải đối mặt đâu. Về chuyện tình cảm, cũng phủ màu ảm đạm trong tháng này, có lẽ người độc thân vẫn chưa thực sự quan tâm đến việc tìm một người cùng chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với mình. Xem tử vi tháng 10 âm lịch của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. Sự nghiệp của người tuổi Ất Tỵ trong tháng này có phần lung lay, việc hoàn thiện một công việc từ đầu tới cuối không phải là điều mà bạn ưu tiên hay quan tâm hàng đầu sự hấp dẫn của những cuộc vui đùa luôn có sức ảnh hưởng lớn với bạn đây chính là lý do sự nghiệp của bạn có phần không ổn định hoặc thay đổi nhiều ngành nghề khác nhau nhiều người muốn thay đổi công việc bạn cũng có thể sẽ thiên về những công việc mang tính làm tự do cá nhân như tự khởi nghiệp làm bắt tham do ảnh hưởng của đại hao vì thế nên tiền bà cứ thế đội nón ra đi với rất nhiều lý do có lý như cưới hỏi ma chay, sinh nhật đó là chưa kể bạn bị lừa số tiền lớn, chỉ vì cả tin thiếu hiểu biết. Thay vì sống vội như trước, con giáp tuổi tỵ nên sống chậm rãi, khoan thai và không vội vàng, có cơ hội tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc. Nguyệt lệnh lâm tử cho thấy, bản mệnh rất vất vả, tự mình cắn đáng mọi việc và hiếm khi có sự giúp đỡ nào đó. Do đó nếu có gì thì nên chủ động tìm cách giải quyết, đừng đợi ai đó chỉ vì họ cố hứa hẹn ập ừ cho có với bạn. Về sức khỏe cũng là vấn đề bản mệnh bận tâm trong tháng này, nếu không thì cũng là bệnh của người già, trẻ con trong nhà khiến bạn mệt mỏi và tiêu tốn tiền bạc. Xem tử vi tháng 11 âm lịch. Tử vi tuổi Ất Tỵ tháng 11 âm lịch năm 2023, công việc trong tháng quý 4 cuối năm của người tuổi Ất Tỵ xuất hiện nhiều xung đột, đó có thể là mâu thuẫn giữa bạn với đồng nghiệp hoặc cấp trên. Dù thế nào, đó là chuyện toàn trực con đường thăng tiến của bạn, bạn nên bình tĩnh đối mặt nếu được hãy dĩ hòa vi quý. Cách nhìn quan niệm về tài chính của tuổi tỵ cần phải được đổi mới nếu như muốn tăng thêm thu nhập, nâng cao chất lượng cuộc sống trong giai đoạn này. Tình cảm có thăng, có trầm, nhiều cung bậc cảm xúc đan xen, nhất là những vấn đề trong quá khứ trở về, khiến bạn có lúc cảm thấy hoài nghi về chính mình. Về mặt sức khỏe, chú ý đề phòng các bệnh liên quan tới cột sống, xương khớp, hạn chế vận động quá mạnh kẻo lợi, bất cập hại xem tử vi tháng 12 âm lịch của tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965. So với tử vi tháng 11 âm lịch năm 2023, tháng này vận trình tuổi Ất Tỵ khởi sắc hơn hẳn do được quý nhân tam hợp phù trợ. Công việc cuối năm gấp gáp hoàn thành, bản mệnh làm việc hăng say, việc gì cũng xử lý ổn thỏa, đảm bảo tiến độ. Vì thế mà sự tín nhiệm từ cấp trên và cấp dưới dành cho bạn đều tăng, tài vận ngày càng khởi sắc. Thương quan đến có mang tới một vài áp lực cạnh tranh, nhưng đồng thời cũng mang tới cơ hội hợp tác làm ăn lớn. Tuổi ất tỵ, làm nhiều hưởng nhiều, kinh doanh có lộc trời ban, tiền tiêu dùng rỉnh, tháng mà ất thổ lâm đất mộc dục ở sửu, báo hiệu tình cảm tiến triển thuận lợi, vận đào hoa vượng, có lợi cho người độc thân tìm kiếm nửa kia cho mình. Các cặp đôi đang trong giai đoạn yêu đương mặn nồng, có thể tính tới chuyện hôn nhân đại sự ngay trong tháng hoặc sang đầu năm mới. Về phương diện sức khỏe, tuổi Ất Tỵ không cần phải lo lắng nhiều, bản mệnh có thể trạng tốt, ít bệnh tật nghiêm trọng, ốm đau cũng nhanh khỏi. Có điều tháng có lộc ăn uống cần chú ý một số vấn đề về da, nhiệt miệng, nóng trong, do tiệc tùng bia rượu quá nhiều. Để gia tăng may mắn, tiếp theo đây là phong thủy cải vận cho người tuổi Ất Tỵ, 6 tháng cuối năm 2023 âm lịch. Về mặt phong thủy, gặp nhiều hung vận, khi tam bích hung tinh đi vào hướng mệnh của bạn, Tam Bích Lục Tốn sẽ ghi họa cho những gia chủ có phòng khách hay phòng bếp ở hướng Đông Nam. Đặc biệt ở hướng này, bạn còn bố trí bàn ghế sofa hoặc bàn ăn. Bố cục này sẽ mang tới tai họa về lời nói, gây ra cãi cọ liên miên trong nhà. Tuy nhiên thì nó lại mang về thuận lợi cho những ngành nghề đặc biệt, ví dụ như nghề thẩm phán, luật sư, vận động viên, thuyết trình gia. Nếu bạn là những người làm một số lĩnh vực này và có phòng khách hay phòng ăn ở hướng Đông Nam, thì không cần quá lo lắng có khi lại là điều tốt cho bản mệnh. Cách hóa giải Cách hóa giải tam bích lục tốn tinh cũng cần kết hợp nhiều yếu tố. Trong nhà của bạn hướng Đông Nam, không được sửa chữa, động thổ hay trồng cây. Hướng này, kỵ nhất màu xanh lục, xanh lá cây và thực vật. Nếu cửa lớn phòng ngủ hay bàn làm việc của bạn ở hướng này, thì hãy đặt ở đây một đồ vật màu đỏ hoặc màu tím. Nó sẽ giúp bạn hóa giải sát khí của tam bích. Ngoài ra, đây là khoảng thời gian mà những người có căn nhà quay hướng Đông Nam rất dễ vướng hoạn lao tù. Kiện cáo nên là mọi việc cần phải thận trọng, tuyệt đối tuân thủ luật pháp. Khi xử lý giấy tờ, văn kiện, cần tỉnh táo tránh để xảy ra sai sót. Bên cạnh đó, bạn có thể dành thời gian đi tới cơ quan chính quyền một lúc, ngụ ý rằng bản thân đã ứng nghiệm họa kiện tụng, để rắc rối không tìm đến mình. Người tín hơn có thể sử dụng sư tử đá, đặt ở hướng đông nam, để ngăn chặn chuyện kiện cáo thị phi. Khai vận tuổi ất tỵ 6 tháng cuối năm 2023, chủ về mặt mộc khí quá vượng, tương sinh cho ngũ hành hỏa. Khi ngũ hành hỏa quá vượng, thì người này sẽ gặp ngũ hành kim suy yếu. Như vậy, yếu tố may mắn cho người tuổi ất tỵ chính là ngũ hành kim. Với lý luận ngũ hành trên đây, người tuổi ất tỵ có thể áp dụng những gợi ý dưới đây để giúp cải thiện vận trình của mình trong năm quý mão 2023. Màu sắc may mắn, màu trắng, màu xám, màu sắc đen đủi, màu xanh lục, màu xanh bộ đội, màu xanh da trời, màu xanh lam. Con số may mắn, số 67, số 76. Con số đen đủi, số 13, số 4, số 41, số 34, số 31, số 14. Quý nhân phù trợ, tuổi Ất Sửu, tuổi Quý Dậu, tuổi Nhâm Thân. Tiểu nhân, tuổi Quý Hợi, tuổi Canh Thân, tuổi Giáp Dần. Quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ vận trình tử vi tuổi Ất Tỵ, sinh năm 1965, 6 tháng cuối năm âm lịch, năm Quý Mão 2023. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để cải biến vận trình của mình, được hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc, bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.